khi mà các bạn đến với một vườn bưởi diễn nhưng tại đất Phú Diễn để xem là bưởi diễn tại đất Phú Diễn những kỹ thuật chăm sóc để làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao và cái giá bưởi ở đây cao ngất ngưỡng có thể từ 50 dao động từ 50 cho đến 100 nghìn trên một quả bưởi diễn vậy thì người dân Phú Diễn đã chăm sóc bưởi diễn như thế nào thì mời các bạn chúng ta vào vườn để tìm hiểu nhé Vâng em chào chị Chị Tân à em đang uh, tỉa cây chị ạ tại thời điểm này mà chuẩn bị thu hoạch rồi tại sao lại tỉa cây ở đây là có các cái một số cái cây nó bị lồng đông à. em phải tỉa bớt nó đi để cho nó dồn dinh dưỡng và nuôi quả ừ. ngày hôm nay đến đây được ờ, thăm một vườn bưởi diễn tại đất phú diễn rất xinh đẹp <laughs> nhưng lại được nghe tiếng đàn bầu vâng. à, của chính chú Phi Hùng đã đánh và ghi âm lại vâng. à, rất là cảm kích chú và chú có thể bật mí chia sẻ cho bà con biết là vì sao tại thời điểm này bưởi chuẩn bị thu hoạch và mình lại phải cắt nọc mà mình không cắt vào cái thời điểm mà à, sau thu hoạch à, mình cắt à, cành tạo tán mà mình lại phải cắt tại thời điểm này à, cái à, bưởi diễn ấy thì là thường thường là sau thu hoạch thì người ta tỉa cành tỉa cành toàn bộ thế nhưng mà trong cái cái thời điểm này là bưởi năm nay nó bị mưa nhiều quá lộc đông nó mọc ừ, nó, nó phát triển thì, thì phải cắt ngay lộc đông chị ạ bởi vì là nếu mà không cắt ngay lộc đông này các cái quả này nó sẽ bị ảnh hưởng dinh dưỡng Đấy, một số nhà vườn mà không biết mà mà cứ để cái lọc đông là cây nó sẽ bị quả nó sẽ bị khô múi khô múi là sượng quả và nó nó phân tán dinh dưỡng nó không được ngọt như như như là uh, những cái cây mà mà đã cắt lộc đông hoặc là không có lộc đông à. Đấy, chứ không phải là cây nào cũng có toàn bộ là một số cây nó có thôi bởi vì là cả cái năm nay cái thời tiết năm nay rất khắc nghiệt nó bị mưa nhiều mưa nhiều thì lộc đông nó phát triển thì em phải cắt ngay còn ừ. sau à, khi thu hoạch thì em lại cắt toàn bộ đi một số cái cành tăm và cành khô nếu như em cắt sau còn hiện tại bây giờ em cắt để nó ổn định lại cái dinh dưỡng ừ. đây là chị nhìn này toán là ừ. lộc đông non non như này à. cái cây nó mọc ở thân cành ra hoặc trên ngọn này em cắt tắt em không để ừ. đó nhưng cái này là nó sẽ hút chất dinh dưỡng trở lại nó nuôi cái cành này nữa ra là quả nó bị ảnh hưởng vâng thưa các bạn là chúng ta thường vâng. nghe những bà con than phiền rằng bưởi nhà tôi không ngọt bưởi nhà tôi bị gạo bị khô không ngon thì để giải quyết một cái bài toán là bưởi nhạt bưởi khô bưởi gạo bưởi không ngon bưởi bột bưởi sồ thì ngày hôm nay chúng ta đến à, với à, cái kỹ thuật ừ, kỹ thuật là cắt canh vâng. à, lộc đông như thế nào và đây là bí, một bí quyết của chăm sóc bưởi của người Phú Diễn ở trên đất Diễn thì mời các bạn chúng ta à, đến để chia sẻ với nghệ sĩ Phi Hùng nhé. À, vâng thưa nghệ sĩ Phi Hùng thì ờ, ông có thể cho biết rằng à, với những cây bưởi mà trên một cây nó đeo cả trăm quả như thế này mà quả nó rất là đồng đều rất là mã rất là vàng óng đẹp và chuẩn bị trong giai đoạn thu hoạch thì canh nào mình đáng cắt và canh nào mình để lại canh nào mình bỏ canh nào canh nào mình cắt và canh nào mình bỏ vâng đấy. thì chị nhìn trên cái cây bưởi này ấy, thì có những cái cành có lộc đông đây một số em đã cắt đây rồi vâng. những cái cành nào những như thế này gọi là lộc đông đấy nó non như thế này này vừa rồi mưa là nó mọc ở trong thân ra hoặc là ở đầu cành nó cũng phải cắt hết bởi vì những cái cành này nó để nó cũng không có quả đâu nó ăn hại dinh dưỡng của của quả ngay bây giờ nếu mà nói đúng là là nó phải ra là lộc thu lộc xuân và lộc hại ba đợt lọc thì mình nên để chị ạ với vâng. những cái cành đấy là cành sinh sản để cho quả năm sau nhưng mà vào vào thời điểm này lộc đông này nó sẽ sau này những cành này nó khô quắt đi thôi nó không có còn có có ra hoa được đâu nó phải ra ra ra cành thì mới ra được hoa vâng đấy thế nhưng mà đây nó là mới mọc non này nó sẽ hút dinh dưỡng ngược lại nó nuôi những cành này thì các cái quả này sẽ bị phân tán dinh dưỡng Đúng. nó làm cho cái quả bưởi này nó bị khô múi sượng múi và nó giảm đi cái độ ngọt của của cái quả bưởi vâng Đấy. đây này em lấy ví dụ như là có một số cái cành ở trên kia em đang cắt dở đây này đấy đó đây thì lấy cái cái cái cái, cây này ít nó xuống dậy này đấy chị gì đấy không vâng đây. đấy những cái này nhá bà con vào để ý nhá nó có nó có cái lộc đông như này phải cắt hết đi nhá thế này em lấy ví dụ này đây vâng. đây là đậu từ, từ, từ, từ nhá vậy bà con chúng ta phải chú ý nhá khi đấy mà vào tháng 9 và tháng 10 là chuẩn bị bước vào mùa đông mà có những trận mưa rất lớn, mưa lớn và rất lớn thì cây những cây bưởi mà ít quả thì nó sẽ phát nhiều lộc đông. Còn những cây bưởi nhiều quả thì nó tập trung dinh dưỡng và để nuôi quả rồi thì nó ít, ít phát nọc đông. Thì với những cây bưởi mà đã phát nộc đông đấy, cho dù là ít quả hay nhiều quả thì chúng ta nên cắt bỏ cái phần nộc đông này đi. Đây, để nhằm mục đích là tập trung dinh dưỡng đấy đây cây lộc như đấy. thế này thì mình cắt này đấy mình cắt đi này và cả những cái cành trên kia nữa đấy mình cắt hết đi các bạn nhé thì để tập trung dinh dưỡng để nuôi quả cho tốt đấy. và nếu không cắt thì sao ạ nếu không cắt thì dinh dưỡng tập trung nuôi ở cái phần này hết thì nó sẽ rút dinh dưỡng ở quả bưởi ra đấy và lúc đấy bưởi nó sẽ sượng nó sẽ khô nó sẽ nhạt và thậm chí là là là nó sẽ làm ăn nó bưởi nó mất chất lượng cái chất lượng nó nó mất chất lượng nó không ngon đấy và tiếp tục mình có thể sang những cây à, bên cạnh ạ vâng. xong à, bên này em hướng dẫn chị à, tại sao lại phải có những lọc không cắt được ngay có những cái lọc phải cắt ngay đấy đây là ví dụ lộc đông này phải cắt đi này đấy đây là lộc đông này cắt bỏ này cái này cắt bỏ đấy. đấy còn một số cái lộc khác em không cắt vội lý do là phải để lại cho nó ổn định dinh dưỡng chỉ cắt lộc đông thì thôi sau khi chảy quả xong hái hết quả xong <coughs> rồi dọn vườn thì mình mới cắt tỉa toàn bộ các cái cành tăm cành đọt và bây giờ nếu mà mình cắt ngay ấy, là nó sẽ sốc dinh dưỡng nó và nó này mọc lại lộc lại à. mình chỉ cắt các lộc đông đi thôi à. vâng cái lộc đông nó non thì mình cắt đi nó ổn lại đi mình ổn định lại dinh dưỡng phải vài tháng sau rồi nó mới ổn định thì bây giờ là mình phải cắt đi còn những cái lộc già này mình cắt đi cái mà với thời tiết ấm cái nào nó lại chuẩn bị phột lộc là mình không nên cắt phải cuối tháng 11 mới được cắt tháng 11 âm và nếu như mà lúc đó mà nó phụt lộc ra nhiều thì mình mất rất nhiều công đúng rồi cho nên là về kỹ thuật mà cắt tỉa như thế này thì bà con cũng phải lưu ý là những cái cành lộc đông thì mình cắt còn những cành chưa à, cắt vội những cành à, tăm cành, cành, tăm, à, cành đọt này chưa cắt vội à, tam giác thì mình chưa cắt vội mà để sau khi thu hoạch xong mình mới cắt bây giờ mà cắt ngay thì nó lại ấm thì nó chuẩn bị dinh dưỡng cái cành này nó đã già cành rồi thì nó nó sẽ mọc lộc ngay lập tức chị ạ vâng. nếu mà ấm là nó sẽ phụt phụt lộc lại và cái phân ủ mầm hoa nó phải vài tháng có nghĩa là từ tháng 11 âm đến khi nó ra hoa nó phải ổn định được khoảng 2 tháng thì nó mới cho lộc và hoa nhưng nếu bây giờ mình cắt ngay thì nó sớm quá nó mọc à, nó ra hoa sớm à. đấy nó phải đúng đúng thời điểm chị ạ vâng. còn lộc đông thì nó non thì mình cắt thì nó nó không sao cả và ngày hôm nay Ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021 và ngày dương lịch là ngày 14 tháng 11 năm 2021. Và trên uh, trong khi uh, miền Bắc nước ta bởi diễn năm nay là đại bộ phận bị mất mùa. Uh, nhiều vườn vẫn còn bởi uh, uh, chưa lên mã, chưa lên màu, uh, quả thì rụng, cây thì bật lộc nhiều quả dụng nhiều lắm quả thì dụng la liệt nhưng tại vườn bưởi diễn ở đây thì màu mã đã rất đẹp như này các bạn này đây màu mã rất đẹp thế này vàng óng và bưởi này bưởi này khẳng định với các bạn là sẽ được thu sớm trước thời vụ và sớm ở đây chắc chắn là sẽ sớm trước khoảng nửa tháng cho đến 20 ngày và trước khi đến với phần mà chúng tôi đề nghị à, bổ quả bưởi thì đề nghị là chúng ta nhận xét về cái lá vâng. Đây. trong khi trên những cây này theo chúng tôi dự đoán nó có khoảng gần trăm quả màu mã thì vàng óng như thế này vàng như quét sơn các bạn này đấy vàng như quét sơn màu mã rất đẹp dáng cân chuẩn và uh, quả nó đồng đều tương đối đồng đều nó phân bố trên cây cũng rất là đồng đều nhưng lá của nó vẫn vẫn rất bóng, xanh vẫn rất xanh. bóng mượt như thế này vâng. đây bóng mượt lá nó dày lá dày mở lá và hai mặt lá đều đẹp các bạn này đây này mặt lá sau cũng đẹp này đây có những vần thì mặt lá trước rất đẹp nhưng mặt sau thì lại bị lấm bị ờ, à. do phân silic của chị đấy đấy ờ, do là phải à, bón phân và và em à, cứ mỗi tháng em phải phun định kỳ một lần phân silic vâng và dưỡng cây đấy thì cũng qua đây chúng tôi muốn uh, giới thiệu với các bạn rằng chúng ta hãy bổ sung cái lượng phân silic cho nó vào theo một cái định kỳ và hàng tháng để chúng ta không chỉ bảo vệ cái quả không chỉ để bảo vệ dai cuống không chỉ để bảo vệ cho cái màu mã đẹp mà chúng ta bảo vệ cho cái lá bởi vì lá đẹp quả mới đẹp đấy và um, khi mà lá đã đẹp rồi thì nó lại còn hạn chế được những cái sâu vẽ bùa đấy ở đây thì uh, gần như là không có mấy. gần như là không có sâu vẽ bùa các bạn nhé đấy gần như là không có sâu vẽ bùa cũng không bị săn lá không như, bị vàng lá à, săn này là do cháy nắng từ cái đợt tháng mùa hè này. vâng đấy tức là trong vừa rồi thì các bạn nắng những này xong rồi bỏ đi hết trong thời gian vừa rồi thì các bác bà con của chúng ta cũng biết rằng năm 2021 là một năm kỷ lục khắc nghiệt về cái thời tiết khắc nghiệt mưa thì miền Bắc nước ta vừa trải qua những trận mưa mà có lên tới là từ 7 đến 10 ngày mưa liền không dứt có những 7 ngày mưa không dứt từ sáng đến đêm và từ đêm đến tiếp tục vào những ngày sau mưa liên miên và lắng thì có những ngày lên đỉnh điểm Hà Nội lên tới 45 độ Nhưng vườn bưởi ở đây thì vẫn đẹp như thế này Và đẹp ở đây thì chúng ta có thể đánh giá qua là Quả đẹp, cây đầy sức sống, lá xanh tươi Và không có những biểu hiện của của những hiện tượng sâu bệnh Và sau đây thì đề nghị ông uh, ờ, Hùng ông có thể hái một quả bưởi để bổ cho các bạn là tại thời điểm này đã được ăn chưa và cái sọ của nó ruột của nó ra sao đấy báo cáo với chị Tân là bưởi diễn ấy thì là phải cuối tháng 11 âm bắt đầu người ta mới thu hoạch tức là cuối tháng sau có nghĩa là bây giờ từ giờ đến đến đến cuối tháng sau là khoảng một tháng rưỡi nữa vâng. thì bưởi mới chín hẳn chín đều và thu hoạch và bưởi diễn nó có cái đặc tính là thu hoạch xong rồi ấy, là phải để khoảng nửa tháng đến một tháng khô khô khô khô vỏ ấy nó héo vâng. vỏ thì lúc ấy nó vào đường nó mới ngọt còn bưởi diễn mà chảy trên cây mà ăn ngay ấy, nó chỉ gọi là vị ngọt mát thôi nó nó, nó vẫn có vị đắng đúng rồi đấy để để để chị biết là như thế bây giờ em thử chảy một quả xem cái muối nó ra làm sao vâng mình cứ thử chảy không để hái bên ngoài này đi hái ở ngoài này đi canh nào cũng được đây nhé các bạn nhé vâng đây thì uh... em em em ờ, chảy cái quả mà nó có dám dám mình để cho các bạn xem cái sọ thôi không cần ừ. cứ chảy đi vào đây nhá đây vâng. vào đây nhá cắt cả lá đấy cắt cả lá cắt cả lá để nhận xét đấy vâng đấy chị xem có đẹp không chưa chín hẳn mà nên đấy các bạn này bưởi diễn đất phú diễn bưởi diễn trần diễn xịn màu mã đẹp vàng như quét nghệ các bạn nhé tháng nữa thì nó chín đẹp nữa dáng cân chuẩn một tháng nữa thì vào đây thì đẹp như trong tranh luôn thơm lừng luôn vâng không bây giờ đã thấy thơm rồi dạ. vâng và sau đây thì ông bỏ của này ra cho bà con xem đây chị mời chị ờ, vâng bàn dưới cũng có người tạm nữa thôi chúng ta cũng thông cảm tại gần nhé vừa bầu bưởi thì ông vừa chia sẻ cho bà con là cái kỹ thuật chăm sóc của mình đây có khác gì với kỹ thuật chăm sóc bưởi của bà con ở trên miền Bắc nói chung là nó cũng có công thức thôi chị ạ như nhau vâng. thôi thì à, em thì uh, theo truyền thống các cụ ngày xưa thì sau khi mà sau thu hoạch thì mình xới sáo lại đất một tí vâng. rồi bón à, bón gọi là bón nót đấy bón nót thì gồm vâng. có phân chim cho mình nuôi chim rồi vâng. uh, ủ hoai mục đấy mỗi một gốc thì em cho khoảng một tải phun sim một tải uh, phun sim à, của anh mục cộng thêm cái phân silic của chị em cho khoảng một cân còn NPK em cho một nửa cân thôi nửa cân NPK gọi là cái loại à, để hàm lượng uh, phục hồi cây đạm nhiều rồi lân nhiều 15 15 8 16 16 8 tức là kali nó ít để nó phục hồi cây sau đó là khoảng tháng 2 tháng 3 thì em lại rắc thêm một đợt nữa cái cái cái, cái NPK mỗi một cốc em cho chỉ khoảng 3 lạng đến 5 lạng thôi à. đấy, em bón giữ chứ không bón nhiều thì em bón thì kali thì em bón lại rất là bốn đợt trong một năm kali thì em bón là tháng tư âm này tháng 6 âm tháng 8 âm và tháng 10 âm thì cách hai tháng bón đấy, mỗi một gốc mỗi lần bón em cho khoảng nửa kg đấy cái đều như thế còn em lại những tháng này em lại bón NPK cộng thêm cái đỗ tương đỗ tương thì em chẳng ngâm em ngâm sợ nó thối thì em cứ rắc thẳng thôi em rắc khoảng lúc mà em thúc quả nó lớn để nó có đạm nhiều thì nó bóng quả thì, thì cái lúc mà khoảng à, tháng 2, tháng 3 thì em bón bón bón ờ, đỗ tương thì cứ rắc lên thì nó gặp mưa là nó thối nên rất là tốt cây nó có nhiều đạm đỗ tương có là hàm lượng đạm nó cao ấy ngoài ra thì bón NPK thì mỗi một NPK thì cứ ờ, một tháng một tháng đến hai tháng em được bón một lần nhưng mà em bón không nhiều bón ít bón rừng bón xịn bón khoảng 3 ờ, đến 5 nạng một gốc và vâng. và em ờ, thay đổi cái cái cái cái hàm lượng NPK của cái cái cái, cái hàm lượng nó cũng có kali kali quả khi to thì em lại tăng hàm lượng có kali nhiều còn cây quả nhỏ thì em vẫn bón được kali nó ít đi để nó nó, nuôi quả nó lớn hơn cái vị trí là em chỉ bón đến à, đến tháng tháng 9 âm thôi tháng 9 âm là tất cả là tức là hết. Vâng, dừng hết và tại thời điểm này thì ông cũng đã dừng hết các loại phân bón dừng rồi hết rồi vâng. Đấy. và ở đây thì cái vỏ của nó thì rất là mỏng như này đây vỏ mỏng tang như này cùi thì vẫn còn hơi dày ừ, vẫn còn hơi dày bởi vì nó chưa đến nó chưa chín nó chưa chín các bạn ạ đấy, và mỏng tang mỏng dính như này đấy thì đẹp không? Vâng. Để tháng sau nữa bắt đầu nó múi nó căng hết cỡ lên thì thì nó đẹp. sẽ đẹp hơn. Vâng. vâng. Ông đấy. có thể so sánh đây các bạn này sọ rất là to sọ to mà cầm cái quả bưởi nó nặng lắm nặng lắm chắc em lắm nặng chắc lắm cái vâng. này ăn một quả thì bằng hai quả hoặc, hoặc quả rưỡi nó rơi Đúng dạ. dạ rồi. Và tôi có thể so sánh với thì à, đây, ông có thể so sánh luôn với cái quả kim. Dạ. Đây nhé các bạn nhé. Tôi có thể so sánh cho các bạn thấy này. Đây. To gần bằng nhau các bạn này. To gần bằng nhau. Có nghĩa là cái vỏ của nó rất là mỏng. Thế và sau đây ông tách ra điện. Đấy. Rồi, tuyệt vời. Tôm đã rất vàng rồi các bạn ạ đây nhá đây bây giờ mình để mình tách ra để xem là cái muối nó phân bố thế nào lại nhé vâng. vâng phân bố muối cũng đều mặc dù là còn một tháng nữa mới được thu hoạch như thế này là chắc là còn, còn một tháng, phải tháng rưỡi nữa đây chị tháng rưỡi nữa mới được thu hoạch vâng nó với mà... này nó đang chín gặp vâng. nắng hành nhành chín nó bắt đầu nó quên vào Đấy. đường ngọt cầm lên điện cầm lên cầm lên trước ống kính đi mở như thế này ra này cho các bạn thấy là múi nó đều đi đây, bưởi diễn đây. Bưởi Còn một tháng rưỡi nữa mới được thu hoạch nhưng mà muối của nó khá là đều các bạn ạ. Đây. Đây các bạn này. Đây. muối nó đều như thế này. Đấy, đều. Đều như vắt chanh luôn. Các bạn này, đều như vắt chanh. Và sau đây mình bóc. Mình bóc Mời chị Vâng. Mình bóc để mình thử xem là cái cái cái chất lượng của nó như nào. để xem cái tôm của nó ra làm sao tại thời điểm này xem nó đã ráo tôm chưa chắn là nó chưa được ngọt nhưng mà đủ vâng khi uh, buổi diễn này phải ái xuống phải để nó héo vỏ để ăn càng ngọt từ từ đã từ từ bóc ra đã. bóc để nguyên hạt đi chị đây các bạn này bóc một múi ra như của chị để nguyên hạt bay gần máy vào đây các bạn này mặc dù là còn hơn một tháng nữa một tháng rưỡi nữa mới được thu hoạch nhưng cái tôm của nó đã khá là mọng nước và cái tôm của nó vàng như thế này vàng thế này thì có nghĩa là bưởi rất là ngọt nhưng mà nếu tôm trắng mà trắng chợt ra càng trắng chợt bao nhiêu thì bưởi càng nhạt bấy nhiêu cho nên là cũng qua đây để gửi gắm lên một số bạn trẻ đi mua bưởi diễn thì chúng ta nhìn tôm để mua các bạn nhé nhìn tôm thứ nhất là nhìn màu mã quả này dáng cân chuẩn này à, quả ly đây để cả hạt cho đẹp hơn bóc lại đi đây các bạn này đấy để cái hạt đấy vâng thì cái tôm của nó tôm này vừa không to không nhỏ nhưng mà rất là mọng nước mọng nước nhưng mà lại ráo con tôm chứ nó không phải là lát như là khi ta dùng kali nhiều chỉ bóc một bên không cần bóc hai bên mọng nước nhưng mà con tôm rất là ráo như thế này đây các bạn này ráo tôm như thế này mà giai đoạn này bưởi mà tôm đã vàng như thế này thì có nghĩa là đã ăn được rồi ăn tốt rồi đấy như này là ăn ngọt rồi nhưng mà bưởi diễn là chưa ăn được <laughs> vâng bưởi diễn thì với với người ở diễn là phải quy định là phải tháng uh, cuối tháng 11 mới đi chảy nó quý vào đầu mới ăn mới ngọt tức là, là nếu mình ăn tạm vâng. là đã ăn được rồi đấy nhưng mà muốn để xuất sắc muốn để thương hiệu đúng bưởi diễn vâng. thì thứ nhất là mình phải để khoảng độ tầm tháng 11 hết tháng 11 hết tháng 11 trở ra vâng. hết tháng 11 âm hết tháng 11 âm nhé. cái thứ hai là khi ngắt xuống thì mình để khoảng độ 5 10 ngày để cho nó xuống nước thì bởi diễn sẽ xuất sắc ngon sẽ ngon hơn. Bao giờ à, nó phải héo héo cái vỏ đi, chị ăn à, thử đi. Đấy. Ăn thử xem nào. Để thưởng ờ, thức. Mời cả nhà nhé. Vâng. À, chào cả nhà, tôi Phi Hùng. À, rất là hân hạnh à, được giao lưu với mọi người và hôm nay chị Tân vào thăm vườn à, vườn bưởi của tôi ở Phú Diễn, đất Phú Diễn, Từ Liêm Hà Nội, Bắc Từ Liêm Hà Nội. Nơi đây là trồng bưởi nổi tiếng khắp khắp cả nước rồi thế nhưng mà thực sự để để để mà ăn bưởi mà hôm nay chị Tân vào ăn bưởi từ cái lúc sớm như thế này ấy, để chị cho chị Tân thấy là cái vị ngọt nó đã thế nào rồi đúng không còn một tháng rưỡi nữa cuối tháng 11 bắt đầu mới thu hoạch thì khi mà chị vào đây cái mùi bưởi nó thơm lưng luôn nó đã chín lắm rồi các bạn ạ. nó chín vàng xuồng vàng vàng vàng óng luôn nó thơm lưng luôn thì thì mới biết là cái giá trị của bưởi diễn nó thế nào thấy ngọt không chưa để héo vỏ chưa chín ngọt lắm yeah. Dạ. chưa héo vỏ chưa chín hẳn đã ngọt thế này đó ngọt và đã có độ thơm ngọt đã có độ thơm tất nhiên là vẫn còn hơi heo một chút bởi vì diễn bao giờ thế chảy thời gian xuống. chưa đạt nhưng mà bởi của ở đây cũng đã rất ngon rồi các bạn ạ muối dày muối đây những muối dày muối như thế này muối biển nó rất dày như này nếu mà các bạn bảo là bưởi diễn là phải 8 nặng đến một cân thì quả hơi bé và muối sẽ rất mỏng và không ngon nhưng mà dùng phân bón silic thì cái muối nó dày muối như này các bạn này đều muối nó đều muối và nó dày muối như này đấy nó dày muối như này thì ăn nó sẽ được nhiều đấy, ăn được nhiều và nó sẽ rất là dâu nó rất là ngon đấy và cái kỹ thuật chăm sóc thì uh, uh, ông Phi ờ, Hùng ở đây cũng đã nói cho các bạn biết về kỹ thuật chăm sóc rồi Vậy thì bây giờ chúng ta muốn đến thăm xem là những cây bưởi ở đây thì đẹp như nào Thì chúng ta đến với một hàng bưởi khác để xem là cái trên cái vườn bưởi này dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang nó có đồng đều, nó có sai đồng đều không? Quả phân tán làm sao? Thì mời các bạn chúng ta đi theo chân tôi nhé. tuổi nhất là, là 38 năm 38 năm Vâng, mời chị lên thăm cái cây đấy Mình hãng thăm những cái cây bên này đã Cây như này thì mình dự đoán là nó có khoảng bao nhiêu quả trên cây này Cây này em đoán khoảng 70 quả Đấy em đoán thôi nhá Đoán khoảng 70 quả Hết đâu ra được vâng. Nguyên cành này nó phải độ 20 quả 4 quả từ trên 2 30 quả rồi Đấy Thế còn xung quanh nữa thì nó phải Cây này nó phải 100 quả và mẫu mã nó rất đẹp uh, ông nhận xét là cái bởi dùng cái phân bón Silic này thì nó phân tán cây như nào phân tán quả nó rất là, là đều quả chị ạ nó đều quả mà nó dai cuống vâng. vâng. đều quả dai cuống quả nó rất là là, là chắc để chứng minh cho các bạn là thấy là cái độ dai cuống ví dụ như cái cành này thì đây nó phải có gần chục quả trên một cái cành như này Đấy, cái cành bằng à, bằng cái ngón tay đúng bằng ngón tay út bằng ngón tay út thôi các bạn nhé vâng. đây chỉ bằng ngón tay út như này thôi đây cành đây đúng bằng ngón tay út thôi nhưng mà có gần chục quả bảy quả các bạn ạ đấy bây giờ để chứng minh cho các bạn thấy rằng dùng cái phân xịt này nó dẻo cuống nó dai cuống nó không dụng thì chúng tôi lắc cho các bạn xem nhé đây đây đấy đấy đấy đắt thoải mái công dụng nhé đắt thoải mái công dụng nhé rất là dai cuống Đấy. và năm nay là một năm kỷ lục bưởi dụng, bưởi dụng như mưa trên các vườn và nhiều nhà mất mùa nhiều nhà thất thu và có thể nói là mất ăn mất ngủ về bưởi dụng. thì tại trên vườn bưởi dụng, trên vườn bưởi này thì ông đánh giá cái tỷ lệ dụng nó như nào cả à, cái dãy này nhà em không dụng một quả nào sau mưa à. dưới bên này không dụng một quả nào sau mưa rất là tốt đấy dạ còn bên kia thì bên kia thì dùng một hai quả vài quả đấy do là nó sát đất quá nước hơi ẩm nó bốc lên bên kia nó ẩm hơn còn không dùng một quả nào luôn bên này đấy quả rất đồng đều mà rất đẹp các bạn nhé và cái bưởi ở đây thì mình có phải bọc không ạ em chỉ lấy ờ, cái giấy xi măng em che thôi buổi diễn mà bọc thì nó không ngọt và cái bọc thì nó được là cái là nó chống được cái ờ, rửa vàng cái châm với cả một số viên bọ xít chút nhưng mà nó có cái tác dụng ngược là khi bọc là bóc ra còn coi là cái, cái nấm bệnh với cả cái muội trong rất là nhiều vâng. và buổi diễn thì phải ăn nắng ăn sương thì mới ngọt chịu nắng chịu mưa vâng chịu nắng chịu mưa thì nó, nó mới nó mới ngọt nó mới đẹp còn quả. Ờ, bọc xong nó, đẹp mã nó, nó bị, bị ốm đấy chị vâng. bóc ra nó quả nó, nó nó chín nó không vàng vàng vàng đỏ như là ờ, không bọc đâu còn nó kia nó vàng nhạt vâng. Vâng. em chỉ lấy ờ, nắng quá những cái hôm nắng 40 độ ngoài trời nó phải 45 45 45 độ thì em lấy cái giấy xi măng em che lên thôi bấm kim vào nó chỉ uh, che phần trên này thôi còn ở dưới nó hấp thụ vẫn được cái nắng nắng gió vâng nhiều vườn bưởi đã dụng đã dụng đã không ngọt rồi thì nó lại còn bị tình trạng ruồi vàng thì phải chăng ở đây mình có một cái bí quyết gì để chống ruồi vàng có em phun à, phun phun thuốc chống ruồi vàng phun thuốc chống ruồi vàng phun thuốc vâng. chống ruồi vàng và ngoài định kỳ là cứ khoảng à, tháng rưỡi một lần một tháng tháng rưỡi Vâng, ngoài cái việc mà phun để chống rồi vàng ra thì ông có những biện pháp gì để xử lý cho cái cái cái vườn bưởi này mà chúng tôi thấy rằng vào đây thì không có bưởi rụng và cái mẫu mã quả nó rất là đẹp như này. Vâng, à, báo cáo chị Tân là đây là cái phân bón silic của công ty chị đây. Thì em cứ một tháng là em phun cái cái, cái gói này là được 60 lít này. Vâng. Đấy. Một cái gói này là 300 gram thì em phun được à, uh, 60 lít thì em cứ trộn pha khoảng uh, một gói rưỡi đến hai gói cho vào một tép nước em phun đều cho tất cả cây hàng tháng còn đâu bón này thì em bón làm bón cái, cái loại 5 cân này em bón làm ba đợt trong năm đợt đợt một là em bón một cân trên một gốc à, sau khi thu hoạch là bón lót còn tháng khoảng tháng tháng tư tháng tư dương tháng tư dương là em bón uh, nửa nửa cân ờ, silic nữa và đến ờ, tháng 7 tháng 7 dương cách 3 tháng sau là em bón nửa cân silic thế là còn đâu là silic em phải bón thế thôi còn em phun phun cái này em phun định kỳ hàng tháng đến đến tháng tháng vừa rồi em mới thôi đấy tháng à. Ờ, tháng bây giờ là tháng 11 em phun đến tháng 10 thôi đó bởi vì nó bắt vào mã quả nó không phun nữa nó dưỡng cây mà lá nó rất là đẹp nó rất là là mướt lá đấy không tốt quá đâu dạ, dạ, dạ. rất là đều lá vâng à. lá vâng. tốt vừa phải vâng biểu diễn thì nó phải lá nó chỉ cần thế này thôi lá tốt đẹp quá các bạn này lá đẹp lá dày đẹp nhé mở lá không có một cái tì vết gì chúng tôi có thể lật hai mặt lá cho các bạn xem đây không có một cái biểu hiện gì của sâu bệnh không sâu vẽ bùa quả thì mã vàng óng da căng mọng như em bé và dụng thì ở đây không gần như không có tỷ lệ dụng vâng. bên này không dụng ta này các chị nhìn thấy ờ, cái chùm bưởi nào như này chưa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín quả chín quả trên một cành chín quả không hết chín quả trên một cành đấy. mà cái cành bé bé đấy ừ. cho nên là nó rất là dai cuống thì có bón silic và phun silic nó rất là tác dụng có tác dụng chín quả trên một cành mà không dụng các bạn nhé đây những cái chỗ này thì cũng như là bưởi xếp đống này này các bạn này đây cái cành này đúng cành bằng này. ngón tay cái của em này cành này đúng bằng ngón tay cái thôi mà ừ. cành này nó phải hơn ba sáu chín mười mười hai quả 12 quả đấy. chỗ này như là xếp đống này các bạn này mà không dụng này đấy tuyệt vời chưa sai chưa tuyệt vời cái bưởi này là hơn 30 năm vâng và chúng ta đến với một cái bưởi bưởi đầu dòng đấy với các bạn đến với cái bưởi 38 năm các bạn nhé chạy cứ dịch rịch như phố để xem là cái bưởi 38 năm này gọi là cây bưởi cỗi để xem cây bưởi cỗi dùng con bón silic ra làm sao đây Ờ, ở đây chúng tôi dự đoán cây này có khoảng hơn trăm quả hơn trăm quả rất là sai quả rất đồng đều đấy các bạn này đây nó phân tán khá là đồng đều trên cây quả đồng đều mã bón silic là tươi trẻ cây trở lại ừ. đấy cây uh, xanh lá và và và quả rất mỡ màng vâng uh, mọi năm mà chưa dùng phân silic phân phát thì cây bưởi này như nào quả nhỏ quả bé quả nhỏ bé à? và lá nó bị sơ sát luôn à đấy vì nó lá nó vẫn xanh lè đấy xanh đậm luôn Vâng. Giới thiệu với chị Tân với cả mọi người, đây là cái bưởi diễn hơn 30 năm khi em còn học cấp 2 có nghĩa là bây giờ gần 50 tuổi thì nó bao giờ khoảng 35 đến 38 năm rồi. 38 năm. Vâng. Ở trong nhà xong rồi đánh ở đây. Ra đây thì thì uh, bây giờ là ra ngoài vườn này nó cũng nhiều ánh nắng hơn và cây bưởi này trưởng nó ánh ra nó bị chết nhưng mà không chết được bởi vì sau khi bón silic này nó xanh trở lại và nó nhiều quả à. như thế này đấy vâng. phân bố chùm có chỉ em vừa đếm thôi có những chùm 12 quả một một một chùm đây cái chùm này là nó phải 12 quả đấy này cây này cái chùm này thì nó rơi vào khoảng một hai ba bốn năm ui nó bảy tám quả đấy vâng rất là dai cuống tức nếu mà cả một cái chùm to này thì nó phải hơn chục quả đấy các bạn ừ. từ trên đến xuống đấy nó dai cuống dai cuống mà không bị uh, ấy đâu chỉ có chuột nó ăn thì phải dụng phải chịu thôi còn không bị dụng mưa gió thoa mái không dụng chuột ăn thì nó cắn vào đầu cuống thì dụng vâng. và với những cái bưởi mà lâu năm như thế này nó gần tới tức là gần tới 45 vâng. 38 45 rồi đúng không vâng. nó vào gần 40 năm thì chất lượng bưởi nó sẽ rất ngon các bạn ạ rất là vâng. ngon rất tuyệt vời và nếu như dùng phân thường thì các bạn không bao giờ tạo ra được một cây cây bưởi 45 mà quả sai như thế này đẹp như này nhưng mà dùng phân silic thì các bạn có thể lấy lại cái sức sống, của sức sống cho cây lấy lại tuổi trẻ tức là làm trẻ hóa cây phục hồi cây làm cho cây già trẻ lại không sai thì biến thành sai không ngon thì lại ngon đã ngon rồi lại ngon hơn đẹp mã mà cây rất lá rất là đẹp lá xanh cây đẹp lá quả sai mã đẹp thì à, chúng tôi muốn chuyển tới các bạn một cái thông tin rằng với những bưởi già bưởi cỗi và thậm chí là có những cây bưởi gần chết rồi nhưng mà bón phân định lại sống lại Vâng. vâng. Đây không phải là một phép hồi sinh cho các bạn, không phải là một cái à, gì. có thể ví như thế này chị chị Tân này. Đôi vâng. khi em ví như là cái phân silic nó như là cái canxi chống loãng xương cho người già. Đó, ờ, khi vào cơ thể thì hoặc là cây nó hút chất dinh dưỡng lên nó phục hồi lại cây mà khỏe, chắc khỏe. Như con người thiếu canxi ấy, kiểu gọi là phục hồi xương ấy. Y như thế luôn. Em liên, liên tưởng nó y như thế luôn. Vâng. Cây rất khỏe và rất là sức sống. Nó trẻ lại đây cái này là 40 năm gần 40 năm còn trẻ đẹp như này mà quả năm nào cũng sai cũng năm nào là không sai cả tức là trước đây chưa dùng Silic thì, thì có sai à. nhưng mà quả bé dạ. và uh, ăn nó không ngon nhưng mà từ khi có Silic thì sai như quả đều mã đẹp và ăn chất lượng thì tuyệt hảo và các bạn muốn đến thăm vườn bưởi thì mời các bạn sẽ liên hệ với uh, Phi Hùng, sĩ Phi Hùng à, với số điện thoại là của em là 0902 271 052 à, tại đất Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội thì mọi người bạn... à, vâng, mọi người muốn đến thăm vườn bưởi này thì có thể alo trước cái số điện thoại tôi vừa đọc thăm vườn bưởi và ăn thử bưởi nếu các bạn muốn đến thăm ăn thử hoặc là các bạn đặt mua bưởi sạch bưởi ngon chất lượng cao và bưởi đúng là bưởi diễn xịn của đất diện thì các bạn liên hệ với số điện thoại của ông Nguyễn à, ông của ông Phiêu vâng. và à, các bạn sẽ được mua những trái bưởi thơm ngon vàng ống mã đẹp chất lượng cao và mọi những cái thắc mắc về phân bón Sinic thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 0969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký À, và đăng ký là miễn phí để à, tiếp tục đón nhận những video của Thanh Tân hay hơn nữa, tiếp thực hơn nữa và để giải quyết cho các bạn một số những cái kỹ thuật về chăm sóc bưởi cũng như là những cái kinh nghiệm à, của một số nhà vườn rất giỏi với kỹ thuật thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi hãy đến với các chúng tôi các bạn nhé và cuối cùng thì xin cảm ơn xin chào mọi người xin chào và hẹn gặp lại